biển xanh bắt ngát muôn trùng gió về đây những cánh chim vừa sóng ngang về tô ấm xây đời nó lành từ đây những chuyến vượt trùng giữa rộng tay sai cánh ra biển lớn mở lòng thân ái xây tình tràn hòa đây, đây bên càng thân thương siết chặt vòng tay đón bạn bè khắp năm châu châu đây, vũng tàu đẹp xinh đất bà rịa vươn sức người vượt lên mỗi ngày ơi bên cảng quê ta vũng tàu xanh tươi đất bà rịa đón anh em từ đây biển xanh sóng reo ân cần lên tin kết thân với bạn bè khắp xa gần từ đây những chuyến vượt trùng dương rộng tay dãi cánh xa biển lớn mở lòng thân ái xây tình tràn hòa đây, đây bên càng hơn hương siết chặt vòng tay đón bạn bè khắp năm châu đây, đây vũng tàu đẹp xinh vũng tàu đẹp xinh đất bà rìa vươn sức người bật lên mỗi ngày. ta vũng tàu xanh tươi đất và rìa đón anh em từ đây biển xanh sóng reo ân cần lên tiếng kết thân với bạn bè khắp xa gần ơi mặt trời ngày mới lên rồi đại dương mà ra khắp bốn phương trời ta đón tương lai bằng những rạng rỡ tin vào ngày mai đất vương mình chào đón ân cần tình thân về đây khắp nơi xa gần cùng nhau lên đường chào đón